Xin chào tất cả anh em bet thủ đã quay trở lại với xem kèo bóng là có tiền của mình nhá Kênh à, dành riêng cho các bet thủ à, của chúng ta Đối với mình, uh, như mình cũng đã chia sẻ ở tất cả các video khác rồi Đó là giải đấu nào thì cũng chỉ là một cái giải đấu thôi Chúng ta không quan trọng rằng là giải chính hay là giải cỏ Đối với mình nhá, không mình không quan trọng uh, giải chính hay là giải cỏ Quan trọng là kèo anh em chúng ta vào có chiến thắng hay không thôi uh, cũng có một uh, số người uh, không tin tưởng vào những uh, cái kèo bóng cỏ đúng không cũng đúng thôi kèo bóng cỏ thì thường thường là những uh, cái kèo nó uh, thật sự mà nói là nó không nổi tiếng thôi những giải đấu đấy nó không nổi tiếng thôi chứ không phải là bóng cỏ anh em nhé vì có thể những ờ, giải chung giải Việt Nam chúng ta đúng không giải Nhật Bản giải Hàn Quốc là những cái giải châu Á những giải nhỏ thì anh em cứ xem là bóng cỏ còn ờ, anh em chỉ xem ờ, năm giải đấu hàng đầu châu Âu mới là bóng chính đúng không đấy nhưng mà À, tuy nhiên thì khoảng một tuần nữa thì năm uh, giải đấu uh, ở châu Âu mới diễn ra thì chúng ta cứ chơi giải cỏ cũng như là chơi những cái trận đấu giao hữu trước đã thì trước khi đi đến với phần nhận định của mình cũng như là lên cho anh em một số những cái kèo ở AFF Cup buổi chiều ngày hôm nay thì mình xin chúc mừng tất cả anh em ngày hôm qua chúng ta cũng đã chiến thắng được với cái kèo đồng banh của Atalanta với Real Betis anh em nhé Ngày hôm qua mình có lên cho anh em đó là trận đấu giữa Real Betis và Atalanta kèo đồng banh Thì à, ngày hôm qua Atalanta đánh bại Real uh, Betis với tỷ số là 3-0 thì anh em chúng ta cũng đã bú được cái kèo Atlanta chấp đồng banh rồi đúng không? Đó. Ngoài ra thì hôm qua ở trên kênh ca bóng đá mình cũng có lên cho anh em uh, hai trận đấu uh, ờ, AFF Cup ngày hôm qua trận đấu Campuchia và Indonesia cũng như là Philippines và Brunei đó thì anh em nào mà muốn tham khảo thì anh em cứ xem lại xem là mình cho kèo như thế nào nhá và cách chơi của mình thì vẫn là những cái chơi running thôi bóng lăn trận đấu diễn ra thì mình bắt đầu mới xem xét kèo nên đi đội nào anh em nhé thì anh em nào mà thích uh, cách chơi của mình thì anh em cứ liên hệ với mình qua Zalo cũng như là Telegram mình sẽ cho anh em vào group uh, các bet thủ của mình để anh em chúng ta có thể ờ, chiến đấu và ngày hôm nay tiếp tục với những trận đấu ở AFF Cup trận đấu Singapore và Myanmar vào lúc 5 giờ và trận đấu Malaysia và Lào diễn ra vào lúc 7 giờ 30 ờ mình nghĩ kèo cấp kèo chấp này khá là căng căng hơn cả Việt Nam anh em ơi uh, trận uh, Malaysia và Lào ấy đúng không Việt Nam chúng ta và Lào thì mới chỉ chấp 3 thôi còn Malaysia nó chấp đến tận 3.25 và tài thì là tài 4.25 thật sự mà nói thì uh, kèo chấp kèo chấp này cũng khá là căng đấy nhưng mà chúng ta có thể thấy đây này à, chấp 3 nó ăn có 58 thôi anh em nhá nó ăn có 58 thôi còn 3.25 thì cũng ăn chỉ có 77 thôi có nghĩa rằng là nhà cái đang nhận định rằng là Malaysia sẽ chiến thắng Lào với tỷ số cách biệt là trên 4 bàn Đấy, trên 3 bàn anh em nhé Thế vì vậy mà vì sao anh em chúng ta lại không đi cái kèo này cho nó hợp lý hơn đúng không? Kèo tài 4.25 nó hợp lý hơn. năm trái. Đấy. 5 trái thì à, anh em chúng ta ăn còn 4 trái thì anh em chúng ta cũng chỉ mất nửa tiền thôi và có thể là anh em chúng ta có thể đi cái kèo tài 4 cũng được anh em nhá đây đây sẽ là hai cái mã mình nghĩ rằng là anh anh em chúng ta có thể bích được trong buổi chiều ngày hôm nay anh em nhá đây mã tài hai mã tài của trận đấu Malaysia và Lào còn cái kèo chấp kèo chấp thì uh, ờ, 3.25 thì nó cũng ngang ngửa với kèo tài thôi chỉ là tranh nhau một bàn thắng đúng không thì nó ghi được ba bàn thì sao không lại không ghi được bốn bàn đấy tuy nhiên thì trận đấu là 40 90 ờ, phút anh em nhá một hiệp thì 45 phút thì anh em chúng ta cũng có thể xem xét là cái hiệp 1 nó như thế nào đã thì anh em chúng ta vào kèo cũng được rồi tiếp đến nó là trận đấu giữa Singapore và Myanmar trận đấu vào lúc 5 giờ kèo chấp đang là Singapore chấp Myanmar 1.25 1.25 thật sự mà nói thì ờ, Myanmar thời điểm hiện tại mình nghĩ rằng là một đội bóng rất khó chịu cũng như là khó chơi trước uh, trước đây thì uh, uh, không được đánh giá cao tuy nhiên thì Myanmar những cái năm vừa rồi mình đánh giá rằng là Myanmar là một đội bóng mặc dù họ cũng có những cái tiểu xảo chơi ở trong trận đi à, thật sự mà nói là bẩn đấy nó thẳng ra là bẩn nhưng mà nó hiệu quả đúng không nó hiệu quả đấy nó hạn chế và nó gây ức chế cho đối thủ khá là nhiều nên là trận đấu này mình sẽ thiên về thằng Myanmar hơn so với thằng Singapore anh em nhá rồi tiếp đến đó là trên dưới cả trận ba trái trên dưới cả trận ba trái à sẽ xét một chút về uh, trận đấu đầu tiên của thằng Myanmar cũng như thằng Singapore đi. Ờ, đây là trận đấu đầu tiên của thằng Singapore ở bảng B anh em nhé Và thằng uh, Myanmar thì uh, đã có một trận rồi và thua Malaysia với tỷ số là 1-0 Đấy anh em thấy không Malaysia cũng là một đội bóng rất hay trong những thời gian gần đây Và nó cũng chỉ thắng Myanmar với tỷ số là 1-0 thôi đó vì thế nên là mình nghĩ rằng là trận đấu này anh em chúng ta có thể đặt niềm tin vào cái mã đó là Myanmar được chấp 1.25 cũng như là cái xỉu ba. được chưa anh em xỉu ba anh em nhá đó đó là hai mã kèo và mình nghĩ rằng là cái mã kèo big trong cái trận thằng Singapore với Myanmar thì sẽ là cái mã kèo pick đó là thằng Myanmar được chấp 1.25 anh em nhá mã kèo chấp thì nó an toàn hơn so với cái mã kèo ờ, trên dưới cả trận đó thì đây sẽ là bốn mã kèo mà mình gợi ý cho anh em buổi chiều ngày hôm nay ở hai trận đấu vào lúc 5 giờ cũng như là 7 giờ 30 anh em nhé thì anh em nào mà thấy hợp lý thì anh em có thể theo mình còn anh ờ, còn không thì anh em có thể đi ngược lại cũng được đấy là tùy thuộc vào anh em thôi trên đây dưới tài xỉu thì vẫn là quyết định à, cuối cùng vẫn là của anh em anh em nhé còn nếu như mà anh em nào mà thích cách chơi của mình